đại dịch sớm qua đi để con có thể được về nhà lớn với cả um, mọi người với cả được gặp sư phụ nữa con, con cảm ơn ạ con xin phép vào uh, câu hỏi của mình ngày hôm nay ạ uh, con kính bạch trên sư phụ con là Nguyễn An Phương năm nay con 21 tuổi hiện tại con đang sinh sống và làm việc tự do tại Hà Nội ạ do Hà Nội giãn cách thì khoảng thời gian này con ở nhà cũng khá là nhiều và trong thời gian con ở nhà thì con thường xuyên bị stress đặc biệt là khi uh, đêm con chuẩn bị ngủ con nhắm mắt vào thì những thứ tiêu cực đã trải qua ở quá khứ nó lại ùa về trong khi con không muốn nghĩ tới điều đó à, và những cái việc đấy khiến đêm con bị mất ngủ kéo dài đến tận ngày hôm sau à, nên tâm trạng con nó không được khỏe lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi và cáu giận với cả mọi người xung quanh thì con xin sư phụ giải đáp giúp con và giúp con giải thoát được những cái sơ chết và những thứ tiêu cực từ quá khứ ạ con xin tri ân công đức của sư phụ ạ bạn phương có chia sẻ à, với sư phụ bạch sư phụ về cái vấn đề bạn ấy đang mắc phải cũng nhân duyên do cái đại dịch covid này thấy không thế thì phương bây giờ là do covid ở hà nội đang cách ly cho nên là phải à, à, cấm túc ở nhà cũng dài rồi có khi cũng phải cả tháng rồi đấy ha <laughs> đấy thế thì à, phương có xảy ra cái tình trạng là nó bị stress căng thẳng rồi mất ngủ rồi sinh ra những các cái bức xúc đó, thì giờ phương cũng à, muốn bạch sư phụ xem nó là làm sao và có cách gì để để đỡ không ừ. thế trước hết thì sư phụ cũng xin rất là chia sẻ và thông cảm với phương và với nhiều người đó quả thật là đại chúng biết là cái đại dịch covid vừa rồi nó làm cho thế giới này thay đổi rất nhiều cái xã hội thay đổi rất nhiều cái cái việc cách ly làm cái rất là mới lạ đối với đất nước chúng ta <laughs> phải không? nhà cách ly với nhà phải không? rồi ngõ với ngõ rồi kể cả người với người à, rất là lạ kỳ thì bây giờ phương thì trước chắc là phương có đi làm không bây giờ thì con phải về nhà ở nhà không có được đi làm hoặc có làm những làm trên mạng thôi nhưng mà cũng không phải ai cũng làm trên mạng bán hàng online đâu cho nên cái đó nó cũng khó cái tình trạng giống như phương bây giờ sư phụ nghĩ là không có phải là ít đâu khá nhiều người bị lâm vào cái tình trạng này thì cái đầu tiên sư phụ xin chia sẻ nó là cái cái lý do là do cái thay đổi cái nếp sinh hoạt trước đây thì con ngày ngày đi làm đúng không đến cơ quan hay đến công sở mình làm việc giao tiếp bạn bè mọi cái ờ, không khí mọi cái nó rất là thoáng đãng đi đường nó thanh thang bây giờ thì bị rút về nhà giam trong bốn bức tường à, nó rất là bí bách à, cũng lanh quanh cũng mấy cái người ở nhà thôi thế ừ, mà là có vợ có con rồi thì cũng lại vợ bìu con díu à, nó cũng rất là mệt ừ, con khóc con la thế còn nếu chưa vợ con thì lại ở nhà để anh anh em em rồi cha rồi mẹ nó tức là có những cái đấy các con ạ à, như lúc nãy sư phụ chia sẻ đấy các phân tử nguyên tử nó cũng không phải thích ở dính chặt với nhau đâu các con ạ à. <laughs> dính chặt với nhau là cái gì đây rất khó chịu nó vẫn phải có khoảng cách nhất định nó mới chịu được nó phải có một cái không gian riêng đấy, cho nên chúng ta mà bị nhốt vào ở với nhau mãi cũng mệt mỏi lắm đó các con ạ <laughs> à. lại muốn sổ lòng đấy, nha thế thì cái này là sư phụ nghĩ thứ nhất ấy, là do cái thay đổi cái môi trường sinh hoạt trước đây là là rất là thanh thang thoải mái ra đường phố xá thoải mái bạn bè giao du ừ, giao tiếp nó rất là thoải mái tư tưởng bây giờ mà chúng ta về rút ở trong bốn bức tường trong căn nhà thì đấy là một cái đầu tiên cái bức xúc mà chúng ta không được giao tiếp như trước nó thay đổi cái lối sống nó khiến cho cơ thể nó bị ức chế và tâm lý sinh lý cũng bị ức chế đấy nha nha thế rồi nếu mà cái ngôi nhà con ở nó lại không có không gian thoáng đãng mà nó không có vườn cảnh vườn cây nó chỉ là bốn bức tường thôi thì quả thật sư phụ thấy cũng đáng sợ thật đấy sư phụ ở trên rừng núi nó quen rồi sư phụ thấy nó nó khác lắm bây giờ cho sư phụ về thành phố mà nhốt sư phụ trong bốn bức tường kiểu như thế <laughs> thì có khi cũng ốm đấy không phải không đâu đấy thực sự là như vậy không có không khí nó nó mà rồi mấy hôm rồi thời tiết nó lại ờ, nóng được oi bức nữa ở cái đất hà thành thì nó ngột ngạt à, Ờ, khói bụi nhiều thứ thực sự cái môi trường của hà nội của chúng ta không phải là tốt đâu con ạ không phải là tốt đó thế cho nên nhiều người ở trong tình trạng như phương là bị bức xúc bị căng thẳng stress mất ngủ là có thế đấy là những cái mà cái thực tế đấy con ạ nhé thì con phải nhận định được cái này à, cái này là do thay đổi cái sinh hoạt cái lối sống sinh hoạt nó bị thay đổi một cách bất thường cho nên nó sinh ra những các cái thay đổi về tâm lý sinh lý của mình khiến cho mình nó cũng sinh căng thẳng đấy con nhé đấy là cái đầu tiên con ý thức được cái cái này thế còn à, về tâm linh phật pháp ấy, thì sư phụ chia sẻ với phương cái này nó có mấy cái vấn đề thứ nhất ấy, là có thể do cái phần nghiệp của con các con biết rằng à, chúng ta ai cũng có nghiệp hết ấy. và nghiệp thì nó trổ quả theo chu kỳ đến thời đến kỳ đủ duyên nó mới trổ cũng có thể đến cái đại dịch covid này cái nghiệp của con nó mới trổ ra con hiểu không cái nghiệp nghiệp phiền não nó trổ ra nó khiến cho con tự nhiên căng thẳng cũng có người thì người ta vào đại dịch covid người ta không bị căng thẳng người ta cũng cách ly người ta cũng về nhà người ta không căng thẳng nhưng mà với con cái nghiệp nó đúng nó trổ ra lúc này vì không ai biết được nó trổ lúc nào đâu con ạ nó trổ đúng lúc này những cái nghiệp phiền não của con nó đến kỳ nó trổ cho nên nhà phật nói gọi là có nghiệp chướng báo chướng phiền não chướng thì cái này là cái nghiệp về phiền não chướng của con nó trổ ra lại trổ đúng cái lúc covid này mới phức tạp nghe không tức là là gọi là ba bốn thứ nó dồn vào ờ, đã phải về nhà bốn bức tường bức xúc rồi rồi gia đình chật trội thế này bây giờ lại đúng cái nghiệp nó trổ ra nữa nghe không? thì nó làm cho mình rất là mệt mỏi đó thế nhưng mà ở đây thì kinh nghiệm thì sư phụ chia sẻ với phương thế này như sư phụ và chư tăng chùa mình ấy thì cũng có những cái giai đoạn là phải nhập thất con hiểu không phải vào đúng là bốn bức tường rất là bé thôi một cái thất nó mỗi chiều nó có mấy mét thôi ờ, nó có chục mét vuông thôi và mỗi chiều 3 mét vuông 3 mét nhân 3 là 9 mét vuông thôi ở trong cái thất đấy có khi là một tháng 49 ngày 3 tháng hoặc có khi cả 3 năm có những thầy ở trong thiền viện là nhập thất 3 năm 3 tháng 3 ngày đấy con ạ đóng cửa ở trong đấy đó thế thì làm sao đây như kinh nghiệm của sư phụ những ngày đầu tiên sư phụ được nhập thất nó cũng rất căng thẳng cái tâm mình nó hướng ra ngoài rất là nhiều con ạ nó, nó, nó vọng tưởng về những cái sinh hoạt ở bên ngoài nhưng mà mình đặt một quyết tâm là không thể phá cửa thất mà ra ngoài được kiên quyết mình đã vào tu đặt quyết tâm thế sau đó sư phụ dùng các phương pháp thiền định tu tập thì sau đó nó lắng dịu được cái tâm con ạ thì ở trong thất lại rất là thích đó nhé thế thì cái phương pháp tu tập là là cái rất quan trọng thế cho nên ở đây chính cái đại dịch covid này là nó khiến cho mọi người nên tìm hiểu về sự tu tập tu tập phật pháp là một trong những cái rất là tuyệt vời con ạ tuyệt vời lắm thế thì ở đây ấy, sư phụ nói con là con có thể là sẽ dành nhiều thời gian trong lúc này này đọc sách phật kinh phật nghe bài giảng của sư phụ và của các thầy nhé đó thứ nữa là con ờ, thực tập thiền định cho sư phụ học về thiền định đi nha cái người biết thiền định con ạ thì có khi nhốt người ta vào một cái chỗ gọi là cực kỳ chật hẹp người ta vẫn có thể ờ, an được cơ mà khi thiền định được thì thân tâm nó an lành đấy. sư phụ đấy trước khi sư phụ lên đây giảng pháp cho con có 15 phút 10 phút sư phụ cũng bảo để cho sư phụ ngồi thiền một chút đã đấy quý thiền định đến như vậy các bạn ạ à, nó quý lắm khi thiền định vào thiền định là nó giúp cho thân tâm của mình nó được thư thái à, đấy thì cái này con sẽ phải tìm những cái bài giảng sư phụ giảng về thiền đó để con thực tập nhé nó thiền nó giúp cho ta thư giãn được thân thư giãn được tâm nó bớt căng thẳng đi đó. khi mà cái nghiệp của con nó trổ ra thì chỉ có thiền định này này là chuyển hóa được nó nha hoặc là con có thể gọi là là ừ, tác phước để hóa giải với những oan gia trái chủ trong cái nghiệp trổ của con có thể có cả oan gia trái chủ họ đến họ đòi nợ con ạ đòi nợ nó làm cho tâm mình dối lên làm cho bức xúc làm cho nhiều chuyện thì con đã biết câu chuyện oan gia trái chủ của chùa mình rồi thì con có thể phát tâm con tác phước cho họ nhé con có thể nếu nhà có bàn thờ phật con lên trước bàn thờ phật con xin con hôm nay đệ tử con là thế này con xin cúng dường tam bảo như thế này con hồi hướng phước báo cho những oan gia trái chủ đang tác động khiến cho thân tâm con bức xúc wow, ờ, mệt mỏi như này nhé con con con bạch như thế và con cúng dường tùy tâm con nha một chút nên đấy cũng là một cái giúp cho oan gia trái chủ người ta hạ nhiệt với con ừ. chùa mình thì ở đây sư phụ khẳng định con là oan gia chủ trái chủ là một hiện tượng hoàn toàn chân thật nó có thể làm cho chúng ta cũng rất là mệt mỏi luôn làm cho mình đau đớn và mệt mỏi đau về thân thể vật lý này luôn con ạ chứ không phải chỉ là nói đau về nội tâm đâu kể cả thân thể nó cũng làm cho mình đau bệnh luôn cũng có oan gia trái chủ gây bệnh cho mình cơ mà đấy căng thẳng nó cũng làm cho mình được nó làm cho đầu mình ong lên hoặc là nó có tạo thành những tiếng nói ở trong tai của mình con ạ tự mình nghe tiếng những tiếng nói trong đầu trong tai không ngủ được đó thế thì con có thể lên trước bàn thờ phật con bạch phật đệ tử con tên là con xin cúng dường tam bảo một chút tinh tài này của con con xin hồi hướng quả phước này cho các vong linh oan gia trái chủ đang báo oán tác động vào thân tâm của con khiến cho con bị mệt mỏi nọ kia nhé đấy là một cái liệu pháp thứ nữa là con thực tập thiền định cho sư phụ học về thiền và thực tập tọa thiền nha thì mới tập tọa thiền thì nó cũng hơi khó một chút nó cũng vẫn bức xúc khó chịu nhưng mà phải cố gắng không có cái gì sư phụ nói là không có đổ mồ hôi mà lại thành tựu được cả phải cố gắng phải vất vả một chút nhé phương nhé đấy đấy thì đấy là những cái điều mà sư phụ chia sẻ với con con nhận thức được sự thật à cơ thể mình nó đang thay đổi cái lối sống sinh hoạt cho nên nó phản kháng nó đấu tranh với mình đấy là một cái con biết được như thế rồi thì con sẽ đỡ thứ hai là nghiệp của con thì nghiệp này con sám hối và con tác phước cúng dường thứ ba là con thực tập thiền định nhé rồi rảnh thì đọc sách nghe kinh giảng phật tất cả những cái đó đều có tác dụng hóa giải cho con hết đấy. con nghe kinh phật thì con mở những bài giảng của sư phụ ra kể cả những oan gia trái chủ của con họ nghe được họ cũng có thể nhẹ nhàng hóa giải với con đó nhé thì những ngày này này là những ngày tu tích cực nhất đấy nha những ngày covid này là những ngày có duyên để tu tập nhất sư phụ với chư tăng này, trong rừng cũng nói này cũng nhờ covid mà mình được an ổn ở trong rừng để tu chứ không có covid thì lại phải đi công việc rất nhiều con hiểu không nhưng nhờ covid thì có thời gian tu thì con hôm nay cũng thế con cũng gọi là thôi thì cũng cảm ơn covid để mình được gặp để để mà học Phật pháp có nhiều thời gian dành tu tập thân tâm nhé đó đấy thì sư phụ chúc cho phương là cố gắng nha sẽ vượt qua được cái giai đoạn khó khăn này không? con vâng, uh, ờ, xin phép thầy là con cũng chia sẻ một chút là uh, các lần trước về chùa thì con có được các uh, thầy uh, dạy cho con thiền định và những ngày gần đây con cảm thấy khó chịu quá thì con sẽ dành cho 30 phút đầu buổi chiều con thiền định và mỗi lần thiền đấy con cảm thấy rất là thoải mái nhưng mà uh, dạo gần đây thì con mới thiền định lại thời đấy tâm trạng con khó chịu quá um, và một cái nữa là con hay bị tác động bởi những cái uh, việc từ quá khứ ạ những cái điều mà tiêu cực từ quá khứ nó hay bị hùa về con muốn thực ra là con học Phật pháp thì con cũng biết là uh, mình không nên suy nghĩ tiêu cực nhưng mà thực sự là con biết điều đó nhưng mà con không thể nào mà ờ, tránh được những cái suy nghĩ đó đi ạ thì con xin thầy uh, đưa ra hướng giải quyết cho con đấy ạ đây sư phụ nói với phương cũng như tất cả các con thế này đây chính là là nghiệp quả là nhân quả con hiểu không không thể nào các con đã tạo nhân rồi mà nó không trổ thành quả được con nhớ như vậy nhé không thể nào gieo nhân mà con lại có thể nói là cắt ngay cái dòng quả này được mà con chỉ có thể tiếp cận và con chuyển hóa nó thôi nhé. Cho nên ví dụ trong quá khứ con đã từng làm những việc bất thiện, ác nghiệp tạo rồi, thì quả của nó phải trổ. Bây giờ chưa trổ ra quả nhưng mới nó mới hiện diện trong tâm con gọi là hoa nghiệp đấy. Hoa nghiệp nó trổ ra. Còn có thể sau này nó biến vào, nó, nó sẽ hiện ra thành quả nghiệp của con ở trong đời. Bây giờ mới hoa nghiệp, gọi nhà Phật cũng gọi là nhiều khi là hoa báo. Nó mới báo trong tâm con khiến cho con căng thẳng, bức xúc, thường phải nhớ lại những cái việc ấy và buồn khổ với những việc ấy con hiểu không thế đây gọi là hoa nghiệp nhưng mà cái này con vẫn phải đón nhận không thể nào mình đã bôi đen mặt rồi mà lại bảo mặt mình nó trắng ra được không thể được con ạ nó vẫn phải bị đen một tí thế sau đó mình phải kỳ cọ phải rửa nó mới sạch được nhé nên con nhớ giống như bây giờ con bị bỏng con sơ suất con làm con bị bỏng tay thì nó cũng vẫn phải đau phải rát mấy ngày nó mới hết được chứ không thể nào con bị bỏng xong con mà có cái thuốc gì bôi một cái hết không còn tí rát nào ngay tức khắc rất là khó gì nó cũng phải rát cho con một lúc dù có cái thuốc công hiệu nhất nó cũng phải rát cho con 10 phút 15 phút nếu bị bỏng rồi nó mới có thể hết được đúng không thế thì cái này con phải kiên nhẫn cho nên người học Phật có trí tuệ là phải thấy đúng sự thật. Ở đây Sư Phụ vẫn nói là con phải nhận ra sự thật. À, trước đây mình đã lỡ tạo những cái nghiệp bất thiện rồi, thì bây giờ là quả nghiệp nó phải trổ nó trổ thì mình phải dũng cảm mình đón nhận nó và đón nhận nó với một tất cả cái tâm từ ái và sau đó con sẽ chuyển hóa nó đấy chuyển hóa nó bằng cách gì như sư phụ vừa bày cho con một là con tu tập con tác phước con sám hối với oan gia trái chủ nhé ừ, giống như oan gia trái chủ là con đánh người ta con chửi người ta nhiều khi con giết người ta bây giờ lại bảo người ta nhìn thấy con người ta phải vui vẻ với con <laughs> ngay không bao giờ có chuyện ấy được người ta sẽ phải vẫn phải bực với con dù là con rất là sinh trai nhưng người ta vẫn phải bực người ta vẫn phải khó chịu vì nó đánh tôi nó giết tôi nó chém tôi bảo vâng, thế bây giờ con phải tu để cho họ nhận thấy à nó thực sự là nó bắt đầu nó thay đổi nó cũng biết ăn năn rồi thì họ mới nhẹ đi với con được đấy là lẽ tự nhiên con ạ à, nhé không thể nào đòi hỏi chúng ta gạt ngay đi được những cái quả của mình khi mình đã gây nhân đó đấy là nguyên lý đấy là sự thật và con phải giác ngộ cái điều này giống như ngài an thế cao đấy con thấy không Ngài biết kiếp này phải bị chặt đầu, phải bị chém đầu, phải bị người ta đánh lầm. Đây là quả đấy chứ, mà Ngài cũng có tránh được đâu, vẫn phải Ngài vẫn thản nhiên, vẫn dũng cảm, Ngài, Ngài đón nhận đấy. Vâng hiểu không nào? Cho nên ở đây con giác ngộ được điều này, à thôi, bây giờ mình nhận thôi, mình vui vẻ. Đứa bé khi nó bị bỏng thì nó khóc la suốt ngày, nó giáp nó khóc la do nó sơ suất. Nhưng khi con là người lớn, con biết là mình do mình sơ suất, mình bị bỏng thì thôi, thì mình tự mình nhẫn đấy thôi mình không khóc la nữa không tự làm khổ mình nữa đấy là giác ngộ hơn cái đứa bé đứa bé nó không biết mà nó, nó, nó làm nó bị bỏng xong rồi nó, nó khóc ầm ĩ nó kêu cha mắng mẹ đấy mà nó trách ờ, thế đấy là đứa bé nó không giác ngộ còn khi con là người lớn rồi con biết à do mình sơ suất mình bị bỏng thì thôi mình tự chịu thôi và mình nhẫn đi thôi mình không làm khổ ai nữa không làm khổ mình thêm nữa à, thì đó thì ở đây sư phụ muốn nói với phương rằng con phải nhẫn với cái quả nghiệp khi nó đến nhé phải chấp nhận nhẫn tất nhiên mình nhẫn và sau đó mình tu tập nó sẽ chuyển hóa chứ không phải là nó sẽ mãi với mình đâu Đấy, thì con tu tập cho sư phụ con có thể lễ phật này con sám hối này con tác phước cúng dường hồi hướng cho ăn ra trái chủ này nhá và con thiền định đấy tất cả những cái đấy là công cụ giúp cho con để tiếp cận với quả nghiệp và chuyển hóa quả nghiệp nhá thì nó sẽ an lành thôi nhá con hiểu không ừ. rồi.